và 5.100 người đã xem. Chúc mọi người sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. ủng hộ mình bằng một nút like và đăng ký kênh em nhé. Thì về phần đề chạm 8 của chúng ta ra rồi và cặp 7887 này thì chúng ta cũng đã ăn phải không ạ? Thì chúng ta còn đang còn một cái tổng nuôi là tổng 4 và tổng 9 anh em nhé. Thì anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình. Tổng 4 tổng 9 này của chúng ta nuôi ngày hôm nay và ngày mai nữa là chúng ta hết tuần anh em nhé. Thì anh em cố nuôi cho mình đó thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đề chạm của chúng ta thì cũng chỉ có 8 số thôi để chúng ta lui cho cái tuần mới thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua cho anh em về phần Zalo 0566517326 anh em nhé thì ở trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi chỉ dành cho những anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc và bờ 24 giờ thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé Zalo 0566517326 500k mãi mãi đảm bảo là sẽ đưa anh em về bờ một cách an toàn anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo ở trên kênh trên kênh của chúng ta thì cũng khá là ok anh em nhé đó 500k mãi mãi Zalo 0566517326 rồi ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu này của chúng ta thì mình sẽ test cho anh em là một tháng gần nhất anh em nhé kết hợp chạm vào cái bộ đề của ngày chủ nhật chủ nhật ngày mùng 9 tháng 10 này ở giải tư chúng ta kết hợp với lại giải 6 cho mình con 3 này và con 5 chúng ta có đề lôi tuần chủ nhật chạm 3 này bộ đề 03 ghép lần lượt thì chúng ta có 303 này 353 808 và 858 đường cầu này của chúng ta kết hợp chạm với lại bộ đề để chúng ta lui anh em nhé Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 10 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu không ăn này ngày thứ hai để về 34 thì chúng ta đã ăn được cái chạm bà này tiếp tục thứ tư này thứ 5 này đề về 53 thì chúng ta đã ăn được con đề 53 này trong bộ đề 03 và ăn chạm 3 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì lại đợi chủ nhật hàng tuần thứ bảy này đề về 38 này chủ nhật ngày 16 tháng 10 thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 01 chạm 0 kép lần lượt của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 này và 565 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 16 tháng 10 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba sang ngày thứ tư đề về 65 thì chúng ta đã ăn được con đề 65 này trong bộ đề 01 tiếp tục ngày thứ sáu đề về 00 thì chúng ta đã ăn được cái chạm không này anh em nhé khi xong thì chúng ta lại đợi đến ngày chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 23 tháng 10 này thì chúng ta có đề chạm 8 và bộ đề 34 ghép lần lượt của chúng ta bộ đề 34 của chúng ta thì 343 này 393 này 848 này và 898 để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 23 tháng 10 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 39 thì chúng ta đã ăn được con đề 39 này trong bộ đề 34 tiếp tục thứ năm này thứ sáu này thứ bảy này đề về 87 thì chúng ta ăn được cái chạm 8 này thì theo cái cá nhân của mình những cái đường cầu mình test cho anh em thì anh em lên vào cái chạm cho mình thì nó sẽ chắc chắn hơn anh em nhé chạm thì nó tỷ lệ nó ăn lúc nào ok hơn tiếp tục chủ nhật ngày 30 tháng 10 của chúng ta thì chúng ta có đề chạm 1 này và bộ đề 14 bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này 191 này 646 và 696 để chúng ta lui tuần 30 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 46 thì chúng ta đã ăn được con đề 46 này trong bộ đề 14 tiếp tục thứ năm này đề về 19 nữa này ăn được con 19 trong bộ đề 14 này thứ 6 này thứ 7 này 71 này 19 này thì chúng ta cũng ăn được cả cái chạm 1 này anh em nhé đó thì cái tỷ lệ mà cái chạm 1 của chúng ta thì tỷ lệ ăn chạm của chúng ta quá là ok luôn thì mình khuyên anh em là chúng ta lên vào cái chạm anh em nhé kết hợp với lại cái bộ đề của chúng ta chỉ có hơn 20 số thôi thì cái tuần này của chúng ta thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 2 anh em nhé chạm 2 và cái bộ đề 12 bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này và 676 thì cái tuần này theo cái cá nhân của mình thì mình vẫn kết cho anh em là con 76 này và con bệnh một này cho dù là con bệnh một này nó mới ra nhưng mà cái đường cầu này cá nhân của mình anh em nhé anh em nào mà trùng cầu với mình thì chúng ta vào cái bộ đề 12 này cái chạm hai này và cái đầu hai của chúng ta thì nó đang là khan lên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé đó đây là cái đường cầu đài lôi tuần của ngày chủ nhật để chúng ta lui cho cái tuần mới về đường cầu lưu khung của chúng ta thì anh em để ý vào đây luôn cho mình đường cầu lưu khung của chúng ta thì gần đây thì chúng ta ăn thông luôn phải không ạ quá là tuyệt vời rồi chủ nhật này ở giải nhì anh em nhé chúng ta lấy con đầu và con cuối này hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có cặp blue khung 3 ngày thứ hai này thứ ba này và thứ tư ghép theo đường mũi tên này anh em nhé để chúng ta lui thứ hai thứ ba thứ tư này thì mình sẽ test cho anh em ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 1221 này anh em nhé tiếp tục kiên xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 16 tháng 10 này thì chúng ta có cặp lô khung 090 để chúng ta nuôi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 90 này anh em nhé ăn được con 90 tiếp tục khiên xong thì lại đợi chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 23 tháng 10 của chúng ta thì có cặp 303 này để chúng ta lui thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 30 30 của chúng ta về hai nháy anh em nhé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 anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không thì thôi anh em nhé đó đây là cái đường cầu lô khung của chúng ta tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ nhắc nhở anh em rõ hơn thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu lô khung cặp 2002 này của chúng ta thì nuôi từ thứ hai thứ ba thứ tư cho mình đề lôi tuần của chúng ta thì mình sẽ bắt cho này anh em là cái chạm 2 và cái bộ đề 12 anh em nhé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 tưng bừng và rực rỡ thì cái chạm hai này của mình thì nếu mà bắt ngày thì chạm hai này trong buổi chiều ngày hôm nay cũng khá là đẹp nên là anh em tham khảo cho mình anh em nhé tham khảo thì cái chạm hai này của, của chúng ta thì nó đang là khan như cái cá nhân của mình thì theo cái đường cầu của mình test thì à, mình rất kết là cái chạm hai cho cái tuần này nên là anh em cân đối anh em nhé không bắt buộc em phải chơi đó còn đâu anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ